đắng cõi mê nằm nghe nát và cánh trường mong ngõ khuya từng đêm nước mắt bế dâu mắt cõi u mê đời nghiêng biến bằng trùng dây nhặt nhé ngọc nhăn bên mê quan đường thiêm thiếp muộn màng chân mòn tim bên nợ duyên ai vì ai gánh cuộc trăm